Hà đang xin chào bạn sau đây Hà đang xin giới thiệu các bạn à, cần à, ba khúc giá rẻ các bạn à, mới tập câu chuyển sang ba khúc sút cutter victory tên cần này các bạn này đang đang có hai màu màu vàng đồng và màu xanh độ cứng à, BX tải trì từ 100 đến 250g à, carbon from à, Japan dòng này giá rẻ nên là khuyên bác thường các bạn nhé phần chuôi cần quen và đốt hai đây các bạn đốt hai carbon à, xoắn X đây các bạn đấy, cái vân của nó đấy quen uh, K Ờ, là 6 quen các bạn nhé cả đầu alo khoen thì ờ, cơ bản là giống nhau khoen ờ, này các bạn hồi chỉ màu bạc đang à, sẽ cân trọng lượng và đo chiều dài của bát chiều cao của bát chiều cao của bát này à, thường thường ừ, ừ, này đang nhìn tầm 40 tâm bát tầm tầm đấy đang ấm chừng các bạn như vậy đường kính này kính của cần đây, và đầu alo đây bạn đang à, sẽ đo đường kính đốt ngọn 3,5 ly các bạn à, tầm 3 ly 2 gì đấy 3 ly 2 gì đấy à, 3 ly 2 chính xác hơn và chiều cao của bát đây các bạn nhé để đang à, chiều cao của tâm bát từ ờ, gốc xuống là 43 các bạn từ tâm bắc bốn ba các bạn ờ, chính sao là bốn ba sẽ cân tiếp trọng lượng các bạn ừ, chất lượng đấy các bạn lượng cân bốn trăm bảy mươi gram Ờ, khá nhẹ các bạn ạ hợp lý cho các bạn ờ, đánh xa bờ ờ, bổ nhiều là đỡ mỏi tay thử cân cân có vấn đề thì đang test lại rồi ha cân có chuẩn không về mo luôn thử cân lại một lần nữa mà, rồi à, nó hơi lệch cân một chút khả năng sẽ cân lại nó chuẩn rồi về mo rồi năm trăm chín mươi chín gram gần 600 g này các bạn thử lại nữa 600 g vừa rồi Hải đang uh, à, sinh ra giới thiệu các bạn cần à, sút uh, cutter victory Hải đang uh, sinh chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang sinh